Cuối tháng 1 vừa qua, mực nước hồ nước ngọt lớn nhất Trung Quốc lại hạ xuống dưới 7 mét. Đây là lần thứ tư kể từ tháng 9 năm 2022. Từ tháng 7 năm ngoái đến nay, lưu vực sông Trường Giang ở Trung Quốc liên tục xảy ra hạn hán trong cả ba mùa, hạ, thu, đông. Trên các chi lưu của sông Trường Giang chảy vào các hồ, một số đoạn đã khô cằn trong hơn 200 ngày. Ngành công nghiệp dầu mỏ và ngành công nghiệp xe hơi của Hoa Kỳ đang lâm vào khốn khó. Kể từ năm 2020, các nhà sản xuất xe điện của Trung Quốc đã phát triển không ngừng và gặt hái được nhiều thành công. Điều này gây áp lực trực tiếp lên thị trường tại Mỹ. Kính thưa quý vị, vào 31 tháng 1, Trung tâm Giám sát Thủy văn tỉnh Giang Tây đã ra thông báo cho biết, theo giám sát, mực nước tại trạm tên tự của Hồ Bà Dương trong ngày 29 tháng 1 là 6,99 m. Tới 15 giờ ngày 31 tháng 1, mực nước tiếp tục giảm xuống 6,82m, cho thấy xu hướng giảm liên tục. Từ cuối tháng 6 năm 2022, do liên tục thiếu mưa nên mực nước Hồ Bà Dương không ngừng giảm. Đến ngày 23 tháng 9, mực nước tại trạm Tinh Tử đã phá kỷ lục mức thấp nhất là 7,11m, được ghi nhận vào năm 1951. Tới ngày 26 tháng 9, mực nước hồ hạ xuống dưới 7m. Ngày 17 tháng 11, ghi nhận mực nước cực kỳ khô 6,46m trở thành mức thấp nhất trong lịch sử. Theo thống kê, kể từ tháng 9 năm 2022, trạm tin tự đã ghi nhận tổng cộng 83 ngày Hồ Bà Dương có mực nước hạ xuống dưới 7,11m. Theo dự báo của Cơ quan Khí tượng Trung Quốc, trong tháng 2 năm 2023, lượng mưa ở tỉnh Giang Tây vẫn sẽ rất ít và trạm tin tự của Hồ Bà Dương sẽ tiếp tục duy trì mực nước cực kỳ khô hạn. Hồ Bà Dương hiện là hồ nước ngọt lớn nhất Trung Quốc, nằm ở phía bắc tỉnh Giang Tây và bờ nam sông Trường Giang. Hồ Bà Dương nhận nước từ 5 con sông là Cám Giang, Phổ Hà, Tĩnh Giang, Nhiêu Hà và Tu Hà, chảy về hướng Bắc vào hồ rồi đổ ra sông Trường Giang. Hồ Động Đình đang ở mức nước khô hạn. Vào ngày 1 tháng 2, dữ liệu do Sở Thủy lợi tỉnh Hồ Nam công bố cho thấy, vào lúc 8 giờ sáng cùng ngày, Mực nước đo được tại trạm Thành Lăng Kỳ của Hồ Động Đình là 19,13m, thấp hơn 2,12m so với mức trung bình cùng kỳ trong nhiều năm. Đây là hồ điều hòa của sông Trường Giang. Về tổng thể, nó là một trong bốn hồ nước ngọt có diện tích bề mặt lớn nhất Trung Quốc. Trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua, mực nước hồ Động Đình luôn ở ngưỡng khô hạn. Dữ liệu đo được ở trạm Thành Lăng Kỳ luôn duy trì ở mức khoảng 19,2m và đã kéo dài hơn 2 tháng. Sau khi mùa mưa ở Trung Quốc kết thúc vào ngày 8 tháng 7 năm 2022, nhiệt độ cao và thiếu mưa liên tục đã khiến lượng nước đổ vào hồ Đồng Đình giảm nghiêm trọng. Mực nước thấp nhất ghi nhận ở trạm Thành Lan Kỳ là 19,12 m. Dự đoán trong tháng 2 năm 2023, lượng mưa ở tỉnh Hồ Nam nhìn chung vẫn tương đối thấp. Lượng mưa ở khu vực hồ Đồng Đình sẽ ít hơn khoảng 20%. Tỉnh Quý Châu chỉ có một trận mưa lớn trong 7 tháng qua. Tờ tin tức kinh tế hàng ngày của Trung Quốc vào ngày 2 tháng 2 đưa tin, một đoạn video trên mạng xã hội cho thấy đoạn sông Ô Giang chảy qua thành phố Tuân Nghĩa đã ngừng chảy và lòng sông khô cạn. Đây là con sông lớn nhất ở tỉnh Quy Châu. Một đoạn video khác tiết lộ rằng nhiều ngôi làng ở huyện tự trị dân tộc Thổ Gia Duyên Hà, tỉnh Quy Châu đã thiếu nước trong nửa năm qua và chỉ có thể dùng nước được chuyển tới bằng xe cứu hỏa. Theo dữ liệu do ông Nghiêm Tiểu Đông, Giám đốc Trung tâm Khí hậu tỉnh Quý Châu cung cấp, kể từ tháng 8 năm 2022 tới nay, lượng mưa trung bình ở Quý Châu đã giảm gần 57% so với cùng kỳ các năm bình thường. Đây là lượng mưa thấp nhất kể từ năm 1961. Hạn hán kéo dài suốt 3 mùa hạ, thu đông vừa qua đã trở thành trận hạn hán tồi tệ nhất trong lịch sử ở Quý Châu. Nó nghiêm trọng hơn cả đợt đại hạn hán vào năm 2009 và 2010 Kỹ sư Vương Nguyệt Đồng của Bộ phận Dự đoán Khí hậu thuộc Trung tâm Khí hậu tỉnh Quý Châu cho biết, kể từ tháng 7 năm 2022, lượng mưa trung bình ở tỉnh Quý Châu đã giảm 47,7% so với cùng kỳ các năm bình thường. Theo thống kê, từ tháng 7 năm 2022 đến nay, toàn tỉnh Quý Châu chỉ có một trận mưa lớn mang tính khu vực. Tình hình hạn hán nghiêm trọng hiện nay chủ yếu chỉ tập trung ở khu vực phía đông và phía nam của tỉnh. Mực nước của một số hồ chứa xung quanh thủ phủ Quý Dương đã giảm đáng kể. Vào ngày 1 tháng 2, Cơ quan Khí tượng Quý Châu theo dõi tình trạng hạn hán và lũ lụt ở các trạm giám sát cho thấy toàn tỉnh có 19 trạm hạn hán nghiêm trọng, 28 trạm hạn hán nặng, 24 trạm hạn hán vừa và 10 trạm hạn hán nhẹ. Lưu vực sông Trường Giang hạn hán liên tục 3 mùa là điều hiếm thấy trong lịch sử. Vào ngày 13 tháng 1 năm 2023, Bộ Quản lý ứng phó khẩn cấp của Trung Quốc đã công bố tình hình cơ bản về thiên tai tại nước này trong năm 2022. Trong suốt cả năm, nhiều đợt thiên tai đã gây ảnh hưởng tới tổng cộng 112 triệu người và hơn 12 triệu hecta cây trồng, thiệt hại kinh tế trực tiếp là 238,65 tỷ nhân dân tệ, tương đương 35,22 tỷ đô la. Theo thông báo, nhiệt độ trung bình năm 2022 trên khắp Trung Quốc tăng cao và gây hạn hán nặng ở nhiều nơi trong thời gian dài. Trong đó, hạn hán suốt ba mùa ở lưu vực sông Trường Giang là nghiêm trọng nhất. Vào lúc hàng hán lên đỉnh điểm, tổng số người bị ảnh hưởng là 52.452 triệu, số người cần hỗ trợ đời sống là 7.585 triệu, diện tích cây trồng bị ảnh hưởng là hơn 6 triệu hecta và thiệt hại kinh tế trực tiếp là 51,28 tỷ nhân dân tệ, tương đương 7,56 tỷ đô la. Xe điện của Trung Quốc có thể hủy diệt nước Mỹ các nhà sản xuất xe hơi khác đang bắt đầu lo lắng khi nhìn vào gương chiếu hậu của họ, rồi là camera và trong một số trường hợp là cả kính chiếu hậu hai bên xe. Một số công ty, chẳng hạn như Volvo, thậm chí đang xem xét cổ phiếu của họ và nhận ra rằng một đối thủ cạnh tranh Trung Quốc đã mua cổ phần kiểm soát. Có phải sự thống trị ngày càng tăng của Trung Quốc trong ngành xe điện là một ví dụ về cái gọi là hợp tác với Trung Quốc trong các thách thức toàn cầu như biến đổi khí hậu hay không? Liệu chính phủ ông Biden có hoàn toàn xứng đáng để được tung hô như một ví dụ điển hình khác về sự hợp tác giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc hay không? tất nhiên là không. Tác nhân gây ô nhiễm tồi tệ nhất thế giới và là mối đe dọa hiện hữu đối với nền dân chủ chính là Bắc Kinh. Chính quyền này áp dụng các quy định yếu kém về môi trường và chính sách lao động tệ hại để có được giá cả cạnh tranh hơn so với các nhà sản xuất xe hơi của Mỹ. Mỗi đồng đô la mà Trung Quốc kiếm được đều có thể được Bắc Kinh sử dụng để thực hiện hành động gây hấn quân sự và vi phạm nhân quyền, thậm chí là tội diệt chủng. Hiện nay người tiêu dùng ở các nước dân chủ phát triển có thể sở hữu được những chiếc xe hơi giá cả phải chăng hơn bằng cách tạo điều kiện cho các nhà sản xuất EV tại Hoa Kỳ, châu Âu, Nhật Bản, Nam Hàn và các quốc gia đồng minh khác gia công sản xuất cho Trung Quốc. Tuy nhiên, về lâu dài, họ sẽ phải trả giá khi Trung Quốc độc quyền chuỗi cung ứng này. Chẳng hạn, Đảng Cộng sản Trung Quốc có thể gây áp lực với Hoa Kỳ bằng cách ngừng cung cấp binh xe điện. Nga đã cố gắng làm điều gì đó tương tự để chống lại châu Âu bằng cách ngăn chặn dòng khí đốt tự nhiên ngay sau khi chiến sự ở Ukraine bùng nổ. Bắc Kinh đã từng sử dụng áp lực tương tự này trước đây khi họ ngừng vận chuyển các nguyên tố đất hiếm, vốn là yếu tố then chốt trong hàng loạt các ngành sản xuất sang Nhật Bản vào năm 2010. Cả hai trường hợp nói trên đều không có hiệu quả, nhưng quyết định xâm lược Ukraine của Tổng thống Nga Putin rất khó có khả năng được thúc đẩy bởi niềm tin của Moscow rằng họ có đòn bẩy nhờ vào sự phụ thuộc khí đốt của châu Âu. Lợi thế thứ hai được trao cho Trung Quốc khi thế giới chuyển đổi khỏi việc sử dụng khí đốt chính là động cơ EV đơn giản hơn so với động cơ đốt trong và động cơ diesel mà chúng thay thế lợi thế cạnh tranh mà các kỹ sư và công nhân có tay nghề cao hơn trong các thị trường dân chủ sẽ không còn nữa. Việc chuyển sang sử dụng pin có nghĩa là động cơ không còn là điểm khác biệt. Ông Crochet, nhân viên của một nhà sản xuất EV Trung Quốc, nói với Bloomberg, điều đó đã tạo ra một sân chơi bình đẳng. Bài báo được phát hành vào 25 tháng 1 này có nhan đề Hoa Kỳ không nhận thấy rằng xe hơi do Trung Quốc sản xuất đang chiếm lĩnh thế giới. Vào năm 2021, Nhật Bản dẫn đầu về xuất cảng các loại phương tiện vận chuyển hành khách, Đức và Trung Quốc kề vai sát cánh ở vị trí thứ hai, tiếp sau là Hoa Kỳ và Nam Hàn. Kể từ năm 2020, thời điểm mà cuộc cách mạng xe điện bùng nổ, Trung Quốc ngày càng phát triển nhanh chóng, sản lượng của tất cả các đối thủ cạnh tranh của họ hoặc đang chững lại hoặc trong trường hợp của Hoa Kỳ là đang sụt giảm. Các doanh nghiệp sản xuất xe hơi Nhật Bản đang dần chuyển từ xe lai sang điện, sang xe điện thuần túy theo Reader vào hôm 23 tháng 1, vượt trên họ là các doanh nghiệp Trung Quốc, những doanh nghiệp dường như có vị thế tốt nhất để chiếm lĩnh vị trí thống trị của họ, cả trong nước lẫn quốc tế. Vào hôm 24 tháng 1, The Wall Street Journal đưa tin rằng Freud đang đàm phán để nhượng lại một trong những nhà máy của mình ở Đức cho BID, nhà sản xuất xe điện lớn nhất của Trung Quốc. Điểm án ngữ quan trọng nhất trong chuỗi cung ứng xe điện là sản xuất pin. BID được bảo đảm về nguồn cung ứng. Trung Quốc sản xuất 56% tổng số pin xe điện và Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ đặt các nhà sản xuất EV của Trung Quốc lên hàng đầu. Vào năm 2022, BID đã bán được nhiều hơn Tesla và đã bắt đầu bán xe hơi điện và xe buýt điện ở châu Âu. Theo Journal, việc mua lại nhà máy Ford ở Đức sẽ mang lại cho BID một thành trì kiên cố để mở rộng quy mô hơn nữa trên lục địa này. Lợi thế thứ ba đối với Bắc Kinh đó là Trung Quốc sở hữu lượng dầu mỏ rất hạn chế, trong khi thế giới ngày càng xa rời loại năng lượng này. Hoa Kỳ sở hữu rất nhiều, vì vậy sự thay đổi này đặc biệt gây tổn hại cho sức mạnh kinh tế tương đối của Hoa Kỳ vì Trung Quốc đánh bại ngành công nghiệp dầu mỏ và xe cộ của Mỹ sau khi rất nhiều ngành khác đã ra đi sẽ gây áp lực giảm sút đối với việc làm hấp dẫn của Hoa Kỳ. Các thành phố công nghiệp sẽ thu hẹp đáng kể so với những gì họ từng có, tội phạm và việc sử dụng ma túy sẽ gia tăng. Các chính phủ từ cấp địa phương đến cấp quốc gia sẽ bị thất thu thuế, sẽ có ít chi phí hơn dành cho chi tiêu xã hội và quốc phòng. Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ tiến vào khoảng trống quyền lực lặp đi lặp lại ở các nền dân chủ trên toàn thế giới cha đẻ của chat GPT Sam Altman hy vọng AI có thể phá vỡ chủ nghĩa tư bản. Giám đốc điều hành Sam Altman gần đây đã được tạp chí Forbes phỏng vấn về tiến độ và kế hoạch trong tương lai của OpenAI. OpenAI được coi là công ty khởi nghiệp hấp dẫn nhất và được chú ý nhiều nhất trong lĩnh vực AI tạo sinh. AI có thể tự tạo nội dung mới, vốn đang phát triển nhanh chóng. Trong một cuộc phỏng vấn, ông Orman đã nói về hành trình của công ty và sự phát triển vượt bậc của sản phẩm đầu tiên ChatGPT. Chatbot AI này đã gây tranh cãi vì những câu trả lời bị chính trị hóa một cách ngớ ngẩn của nó, chẳng hạn như đánh bóng một cách nên thơ về Tổng thống Mỹ Joe Biden và thể hiện sự thiên vị cánh tả trong nhiều chủ đề phổ biến. Ông Orman mô tả tình huống trong hiện tại là một thời điểm thú vị và bày tỏ hy vọng rằng công ty vẫn đang ở giai đoạn đầu với rất nhiều cơ hội để phát triển và cải thiện. Ông khẳng định rằng dù đây là chat GPT tạo được tiếng vang lớn, OpenAI vẫn xem đó là sự khởi đầu của một con đường dài và sẽ phát triển nhanh chóng hướng tới việc cải thiện công nghệ AI và ảnh hưởng của nó đối với xã hội. Khi được hỏi về sự thành công của ChatGPT, ông Oman thừa nhận rằng mình rất ngạc nhiên trước sự nổi tiếng đột ngột của nó. Tôi muốn làm điều gì đó vì tôi nghĩ nó sẽ đạt kết quả. Do đó, tôi hơi ngạc nhiên về mức độ nổi tiếng. Nhưng tôi hy vọng và mong đợi mọi người sẽ thật sự yêu thích nó. Ông Oman cũng chia sẻ rằng mình là một nhà tư bản. Tuy nhiên, IGI trí tuệ nhân tạo phổ biến có khả năng tư duy như con người, có thể phá vỡ hệ thống kinh tế hiện tại. Tôi nghĩ rằng chủ nghĩa tư bản thật tuyệt vời, tôi yêu chủ nghĩa tư bản. Trong số tất cả các hệ thống tồi tệ của thế giới, nó là hệ thống tốt nhất hoặc ít tệ nhất mà chúng ta có được cho đến nay. Tôi hy vọng chúng ta sẽ tìm thấy điều tốt hơn và tôi nghĩ rằng nếu IGI thực sự vận hành một cách đầy đủ, tôi có thể tưởng tượng ra tất cả những cách mà nó phá vỡ chủ nghĩa tư bản, trích lời ông Arman trong một cuộc phỏng vấn. Ông Arman cũng nhận xét về sự tương đồng giữa thị trường IL và những công nghệ mới nổi khác như điện toán đám mây, công cụ tìm kiếm vân vân. Ông phân tích rằng, mặc dù có điểm tương đồng, nhưng điều quan trọng là phải nhận ra những khác biệt tinh tế khiến mỗi loại công nghệ trở nên độc đáo. Theo ông Orman, mặc dù có thể dễ dàng so sánh OpenAI với các cuộc chiến về điện toán đám mây mà những gã khổng lồ như Microsoft và Google đang tham gia, tuy nhiên vẫn có sự khác biệt khi các công ty này lựa chọn những thuộc tính trên thị trường AI khi được hỏi về khả năng ChatGPT sẽ thay thế các công cụ tìm kiếm truyền thống như Google Search thì ông Orban trả lời rằng Ý tôi là tôi không nghĩ ChatGPT làm điều đó, nhưng tôi nghĩ một ngày nào đó hệ thống AI sẽ có thể. Tuy nhiên hơn thế nữa, tôi cho rằng mọi người đang hoàn toàn bỏ qua cơ hội nếu các bạn chỉ tập trung vào những tin tức của ngày hôm qua. Và tôi quan tâm nhiều hơn đến việc suy nghĩ về những gì vượt ra ngoài sự tìm kiếm.